Xin chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu bếp là Rinnai Bếp có model là krkgm 653 e 6 Thì đây là ngoại thất của bếp đây Những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kính lại rồi Để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 thì ở dưới đáy nồi nó phải đạt nhiệt độ là trên 300 độ bếp mới khóa đây cái bụi nó rớt vào nên nó sẽ cháy cái phật đỏ lên nè này ừ. nhỏ còn khi mà lửa xanh à, lửa nó không có bụi bậm dơ thì nó sẽ cháy xanh lên đây, khi mà nó cháy hết cái à, bụi bay lên nó hết thì nó sẽ xanh lại từ từ đây các bạn có thể nhìn thấy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 còn bếp bên phải 220 nè nó, nó bùng cháy lớn lên đó khi ờ, nó đã giảm nhiệt độ xuống thì nó sẽ bùng cháy lớn lên lại cái que cái miếng sắt của tôi nó cong nó không có tiếp xúc được vào nhiều với cái nàng à, cảm biến này tôi sẽ lật lại để cho nó cong xuống thì để khắc phục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 nó cong lên thì cái ờ, bề mặt tiếp xúc vào cái đầu cảm biến này nó không có hết nó chỉ tiếp xúc một phần thôi thì nó cũng sẽ không khóa cho dù ở đáy nồi nó có nhiệt độ rất cao đây, đã khóa ra công tắc còn đang mở đây thì để khắc phục cái vấn đề về pin thì tôi sẽ thay thế hai cục pin đại ở hộp pin này bằng một cái viên pin sạc đây là viên pin sạc đây đi chung với nó là một cục sạc nó có đoạn dây dài đến 3 mét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 còn ở bếp nướng này thì nó cũng có thêm cái tính năng là hiện giờ nướng thì ở bếp nướng á, có cái bề mặt lửa cháy rộng nên các bạn à, nhấn bếp nướng sử dụng thì các bạn phải giữ tay lâu hơn một tí và bếp nướng nó cũng sẽ không có cho phép ta chỉnh ngọn lửa từ mức 10 về 2 hay là một như nhỏ nhất nè như trên bếp nấu này là vì cái bề mặt lửa cháy rộng đó nên à, họ chỉ cho phép ta giảm xuống hai phần thôi để nó duy trì được cái ngọn lửa thời gian nướng vào mặc định nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ chọn một phút để thử bếp ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam á, thì à, an toàn thứ nhất là an toàn thứ hai nó sẽ tiết kiệm ga hơn so với cái bếp ga Việt Nam thì gia đình tôi ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga thì tôi có thể sử dụng được 2 đến à, hơn 2 tháng từ 2 đến 2 à, tháng rưỡi khoảng đó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 như cái cách nướng uh, truyền thống thì khi mà nướng thì các bạn chỉ việc uh, sắc đồ mình sắc đồ mà nướng á, mỏng ra để cho nó vừa được vào bên trong cái bếp nướng này thì các bạn bật bếp lên nêm nếm rồi bật bếp lên để nướng thôi chứ không cần phải uh, nhúm lửa than như cái cách nướng uh, truyền thống thì đối với dòng bếp ga Nhật á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 Tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ. Thì bắt đầu vô nó sẽ là 180 độ, đây là cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng. Ừ. Thì theo nghiên cứu của ờ, Nhật á, thì ờ, dầu ăn mà được chiên đi chiên lại nhiều lần quá cái nhiệt độ là 200 độ thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất gây ung thư nên họ đã khống chế cái ờ, nhiệt độ này ở đây và cái nhiệt độ 180 là cái nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng tiếp theo